Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn. Đấy thì ờ, có rất nhiều anh em điện đến cho bên Tấn hỏi rằng là bên mình đấy có cái ờ, dòng máy đánh bài nào mà hỗ trợ đánh bài tốt như các cái dòng máy cao cấp nhưng mà giá thành thì nó rẻ hơn một chút đấy tại vì nhiều anh em thì nó cũng chưa có điều kiện kinh tế để đầu tư nên là anh em muốn tìm đến các cái sản phẩm phân khúc giá tầm trung trước sau đó thì anh em mới có thể đi chơi sử dụng kiếm được số tiền lớn hơn thì anh em mua các cái dòng máy cao cấp đấy thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái con máy LG 350 là một con máy mà có giá thành nó chỉ loanh quanh khoảng 11 triệu thôi đấy nhưng mà cái độ hiệu quả của nó đem lại thì không thua kém thì các cái dòng máy 16 17 triệu cả đấy và một cái điều đặc biệt khác là con máy này nó sử dụng cho anh em là pin rời anh em nhá đấy thì tại sao mình lại nói là cái điều đặc biệt tại vì pin rời này thì dầu như các cái dòng máy đánh bài nó đều sử dụng cho anh em là pin liền đấy nên là khi anh em chơi hết pin thì rất là khó thay thế pin anh em phải sạc và anh em mới sử dụng được nhưng mà đối dòng sản phẩm pin rời này anh em chỉ việc lật cái nắp này ra anh em thay pin một cách dễ dàng đấy thay pin vào anh em sử dụng rất là ok đúng không ạ đấy còn như con máy này thì hình thức của nó thì giống một con Oppo đấy một con điện thoại Oppo bình thường rất là đẹp cho anh em anh em có thể lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn bình thường đây này anh em thấy không vuốt rất là mượt rất là ok thì khi anh em đi chơi sử dụng con máy này nhá đấy anh em có thể chơi được cho mình các cái trò liên quan đến bài lá ví dụ như là sâm lốc ba cây liêng hay như là các trò là xì tố xì rách bài cào đấy rất là nhiều trò binh sập sám binh ấn độ đấy binh 6 lá binh 13 lá đây anh em đấy rất là nhiều trò cho anh em lựa chọn nên là khi anh em sử dụng con máy này anh em hoàn toàn yên tâm đấy gần như là các cái trò nào liên quan đến bài lá là con máy này đều có thể sử dụng được cho anh em đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai là khi anh em đi chơi sử dụng ấy thì là thời gian pin của sử dụng của nó sẽ rất là lâu ví dụ như một cục pin này anh em có thể sử dụng khoảng 3 tiếng đồng hồ và hai cục thì là 6 tiếng tháo lắp ra một cách dễ dàng rất là ok cho anh em đúng không ạ thì mình sẽ vào mình test cho anh em xem này ví dụ như khi anh em đi chơi ờ, một cái trò chơi nào đó thì anh em cần bấm vào mã đăng nhập của nó là thăng 1388 thăng đấy thì khi bấm vào cái mã đăng nhập như thế này anh em nhé khi bấm vào mã đăng nhập như này nó sẽ hiện lên một cái giao diện như đây anh em bấm vào đăng nhập giúp mình đấy thì khi bấm vào đăng nhập này rồi anh em bấm vào cái phần trò chơi sảnh để anh em mua trò chơi đối với một cái máy mới thì chưa mua trò chơi nào thì anh em cần bấm vào đây anh em mua trò chơi sau đó anh em kết nối wi-fi anh em bấm chữ mua là được ví dụ như là mình sẽ test cho anh em ở cái trò chơi uh, binh ấn độ <coughs> cho binh ấn độ ở đây nó sẽ là mã 6215 đấy anh em muốn mua thì anh em kết nối wi-fi anh em bấm chữ mua là được thì ở cái trò binh ấn độ này là một cái trò chơi là anh em miền nam và anh em miền tây rất là hay sử dụng đúng không ạ đấy thì cái trò này thì nó cũng gọi là một cái trò có độ chơi khó hơn là các trò liêng trò ba cây đấy nên mình sẽ lựa chọn test trò này để cho anh em thấy được là cái độ hiệu quả của máy này khi chơi các cái trò khác như thế nào không chỉ riêng là liêng và ba cây anh em nhé đấy thì ở cái trò binh này nó sẽ có chế độ báo cho anh em là báo tụ lớn nhất và tụ lớn thứ hai đấy anh em chỉ cần lấy được tụ lớn nhất hoặc tụ lớn thứ hai về mình là anh em là người đánh sẽ có lời sẽ có thắng rồi đúng không ạ thì các cái phần cài đặt ở đây thì à, gần như là không phải thay đổi gì đấy anh em chỉ chú ý cho mình phần chế độ âm thanh là khi anh em đi chơi anh em sẽ để cho mình là chế độ tai nghe digital 698 còn mình test cho anh em thì mình, mình để chế độ loa sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi này thì phần mắt camera của nó sẽ nằm ở bên tay trái anh em nhìn này khoảng này bên tay trái thì khi anh em đặt bài anh em đặt phần mắt camera này đóng nó khoảng cách khoảng 30 cm đấy đấy là khoảng cách tiêu chuẩn cho anh em thì chị anh em khi chơi anh em đặt bài này ví dụ như đây khi chơi anh em đặt bài này anh em chỉ cần đặt đặt đây giúp mình 24 24 tức là sao tức là nhà số 2 lớn nhất và nhà số 4 lớn nhỉ thì lúc này mình chỉ cần bán cái để lấy nhà số 2 về mình đấy ví dụ nhà số 2 thì mình chia từ nhà số 4 này đấy thì lúc này mình sẽ bán cái để lấy bài số 2 về mình đấy thì như anh em thấy đây bài này nên nó sẽ là 93 đấy bài số 3 này thì nó sẽ là 90 đấy anh em có thể thấy rồi đấy rất là nét cho anh em nhá đây bài này nó sẽ là 96 này bài này là lớn thứ hai em nhá bài này là bài số 4 nó sẽ lớn thứ hai còn bài mình là lớn nhất ở đây bài mình lớn nhất ở đây nó sẽ là ba tay 7 anh em có thể thấy rất là ok đúng không anh em đấy báo cực kỳ là chuẩn xác anh em khi đi chơi ví dụ như chỗ của anh em có bán cái thì anh em có thể lấy được cái bài lớn nhất về mình đấy còn những chỗ mà anh em không có bán cái ấy, thì anh em sử dụng như thế nào những chỗ mà anh em không có bán cái này ví dụ như mình sẽ đặt cho anh em cùng nghe này đây đặt lại này ví dụ như chỗ anh em không có bán cái máy báo 23 thì anh em cháo đi cho mình một lá này cháo đi một lá như thế này đấy thì lúc này máy nó sẽ không báo 23 nữa máy nó sẽ báo này đó máy nó sẽ báo là 14 thì lúc này có tụ số 1 là tụ của mình đấy có tụ số 1 là tụ của mình thì lúc này mình chỉ cần chia luôn thôi đấy chia luôn thì là tụ của mình sẽ lớn nhất và tụ số 4 sẽ lớn nhì đó rất là đơn giản anh em chỉ cần nghe máy báo có số 1 là anh em đánh được rồi <coughs> đấy ví dụ như tụ số 4 lớn nhì đây nó sẽ là 98 này anh em có thể thấy này Đấy, 98 của anh em đúng không ạ tiếp tục nhà này sẽ là 93 này đó nhà này là 94 này đấy anh em có thể thấy con bài của mình đây bài này sẽ là 99 đó anh em thấy chưa máy báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn nhá đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng máy đánh bài này thì anh em có thể vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số hotline trên màn hình cho mình 0561177777 đấy hoặc là 0974439999 0974073333 hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được sẽ có người tư vấn hỗ trợ anh em 24 24 anh em nhé thì những anh em nào ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đến nơi anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về các cái bộ sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa khi đặt hàng thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng anh em được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền nhá rất là thoải mái cho anh em thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo